đây là một bộ phim mình cho mình cái cảm giác rất là dễ chịu đây là một phim dễ xem đây là một cái phim rất là dễ thương câu chuyện khá là hấp dẫn khá là ý nghĩa gần gũi cái năng lượng rất là tích cực rất là dễ thương nhẹ nhàng hấp dẫn tình cảm hài hước về một cái tình cảm rất là đáng yêu phim khá là hài có tình tiết đi nhịp nhàng nó là nhanh chứ không có bị chậm mỗi phân đoạn có Di Khánh là luôn tạo cho người xem rất là hào hứng và quả thật là Di Khánh đã làm rất tốt vai trò làm cho bộ phim của mình nó thêm phần sôi động và nhộn nhịp hơn một bộ phim rất là đời nói lên sự chăn trở của những người người Việt đang sống ở trên đất Mỹ nữa tất cả những cảnh quay ở bên Mỹ phải nói là rất là đẹp đầy đủ tất cả yếu tố mà quý vị khán giả sẽ yêu thích và hãy đón xem cũng như là ra rạp để ủng hộ phim qua bển làm chi mọi người thì hy vọng là các bạn khán giả sẽ yêu thương bộ phim qua Bển Làm Chi và ra rạp ủng hộ cho bộ phim thật là nhiều nha Qua Bển Làm Chi đang khởi chiếu tại các cụm rạp trên toàn quốc Các bạn hãy nhớ ra rạp xem phim qua Bển Làm Chi nha Mọi người nhớ đến xem nha Và nếu như dỗ tổ lần này mọi người chưa biết phải đi đâu thì hãy ra rạp và xem qua Bển Làm Chi nha Mọi người hãy mau mau mau đặt vé để có thể có được những giây phút giải trí bên gia đình và bạn bè của mình nhé